mời các bạn đến với một diện ờ, tích dưa kim hoàng hậu của nhà ông Phạm Ngọc Phấn ở phố Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Mà trong năm qua thì chúng tôi đã có dịp làm clip ừ, về cái dưa kim hoàng hậu à, trong một năng suất bội thu ở trên cái diện tích này rồi. Và ngày hôm nay thì ngày dương lịch là ngày 8 tháng 5 8 tháng 5 năm 2021 và ruộng dưa này đã được tuổi của nó đã, đã được là 45 ngày và sau đây chỉ còn 20 ngày nữa là chúng ta sẽ vào thời gian thu hoạch thì chúng tôi có hướng dẫn các bạn nào à, phun tưới cái phân silic này cho cây kim hoàng hậu trong giai đoạn dưỡng quả và mời chúng ta đến với một chương trình hướng dẫn này các bạn nhé Amen. nó mỡ quả hơn nhanh lớn hơn thì sau đây cái bên vịt bóng sẽ được thu trước đấy và ở đây với giống dưa kim hà nội thì um, chỉ lấy quả mỗi một gốc là lấy một quả vậy nên là chúng ta không thể tham được và chúng ta phải nhỏ quả, bớt đi bớt những cái quả nhỏ đi thì sau đây chúng ta đến với phần hướng dẫn để tỉa quả mới vâng, ừ. mấy không ạ đây này đoạn này không không quả để tỉa tỉa hết rồi vâng thế thì sang phần các bạn để ý dưa kim hoàng hậu một một khi mà chúng ta đã lấy được quả rồi thì những cái ánh ở trên này nên cắt bỏ bớt đi Đấy. cắt bỏ bớt để cho tập trung vào nuôi quả Thank you bấm này Vâng thưa ông, cái việc ờ, bấm ngọn này thì mình có phải bấm thường xuyên không ạ? Cái này thì chỉ bấm dứt điểm làm hai lần. Một lần ở gốc là mình tỉa quả gốc, tỉa chọn quả xong nếu mà lên phần trên nhú ánh nhiều thì chúng ta mới bấm. Những cái anh này sau lại bấm hết đi à? Vâng. Và sau đây anh này là bấm đây mình có phải bấm tiếp không ạ? Và việc tỉa ờ, bấm ánh như thế này để tập trung dinh dưỡng để nuôi quả cho tốt hơn các bạn nhé. Và sau đây chúng ta chuyển sang phần tỉa quả đi ạ. Đây phần này đã tỉa quả rồi. Thì mình chuyển sang phần tỉa quả. Quả này sau con lấy được không? Không ạ. Kể cả nó đậu cũng vắt hết. À nó nếu mà nó to như là quả cau ở kia cũng phải vặt hết đi chỉ lấy một quả gốc thôi vâng cho dù là tới đây mà những cái quả ra sau nó có to và đẹp thì chúng ta cũng nên bỏ để chúng ta tập trung một quả vào gốc các bạn ạ ví dụ mà ở gốc ở gốc mà không được thì chúng ta mới lại lấy quả ở trên vâng thì buộc quả ở trên thưa ông ờ, ông nhận xét về cái lá này như nào lá này ừ, nói thực sự là trước khi tôi trồng tôi đã rắc một cân rưỡi phân silic đây là lần đầu tiên. Vâng. Và đến khi chuẩn bị buộc tầng 1 nó lên tầm 30 phân, tôi đã phun một lần gói hai gói 200 g đấy là 300 g. 300 g tôi vâng. đã phun một lần rồi. Vâng. Trên diện tích này là tôi, tôi phun hai gói. Hai gói. Hai gói một lần. Làm hai lần, hai một lần. lần. Một gói làm, à tức là một xào 10 này thì là mình làm hai gói cho một lần rồi. Thế và mình đã thực hiện được mấy lần rồi ạ? Và đến lúc quả ừ. to hơn quả cau đấy thì ừ, nó đã thành quả rồi là tôi lại phun tiếp một lần nữa rồi là lần thứ hai vâng và hôm nay tưới để dưỡng quả là lần thứ ba lần thứ ba và tiếp tục tới đây thì mình cũng còn phải tưới nhiều đợt nữa các bạn nhé thì chúng tôi sẽ làm những clip để cho các bạn à, tiện theo dõi ở đây là lá rất đẹp ở đây mình đã dùng thuốc bảo vệ thực vật lần nào chưa ạ có dùng mấy lần thuốc bảo vệ thực vật rồi không thì <laughs> ông dùng theo cái cái loại loại thuốc gì ạ dùng adian thuốc lại đắt tiền vâng ba mốt và hai nghìn một gói đấy cộng cả di gân đấy là tôi bơm bộ trĩ hồi nhỏ vâng còn thì đến lúc đã đậu quả thế này rồi thì tôi chỉ dùng thuốc trừ bệnh vâng thôi để mình ra phần uh, hiệu quả đi khi mà cắt thì chú cầm quả chậm dạ. chậm ra đây, đây nhá đây. đây ở đây mình nói tôi nhắc, nhắc lại các bạn một lần nữa các bạn nên lưu ý Đấy, ví dụ cây này là không có quả gốc thì lên trên là vẫn đậu được hai quả đây thì chúng ta là chúng ta sẽ lựa lấy quả này lựa lấy quả nào lấy quả này quả này là màu xanh nõn chuối nó mỡ quả hơn và nó cũng to hơn quả này thì chúng ta bỏ cái quả này đi chúng ta cắt quả này đấy và chúng ta chỉ để một quả này thôi đấy và nay mai nó sẽ tập trung dinh dưỡng vào cái quả này rất là tốt à, ông cho biết là cái tình hình ờ, heo xanh chiết rũ và cái săn ngọn săn lá bên này thì như nào ạ đấy đây còn đoạn này đây. đều còn áo đây quả rất đều đẹp các bạn này đây nhá một loạt mình có thể nhìn thấy luôn này đấy đây, tiếp trên này vẫn đây. có đây vẫn đấy còn... rất là đều đẹp như này ừ. đẹp. và cái gốc của nó rất khỏe các bạn này đây cái phần gốc này gốc to khỏe mà gốc sáng bóng to khỏe sáng bóng này không một tí vết nào không có lấm lở cổ rễ gì hết đây à. ví dụ gốc này cũng vậy này đấy Gốc như thế này thì có thể phản ánh cho các bạn thấy rằng bộ rễ của nó rất khỏe. Quay sát vào đây. Đây, bộ rễ của nó như này là bộ rễ nó rất khỏe này. Và cái rễ này nó sẽ ăn nan hết xuống cái phần phần phần rãnh này. Cho nên chúng ta tưới gọi là tưới ở rãnh là tưới thấm thì nó cây nó vẫn thẩm thấu nó vẫn ăn được hoàn toàn. Đấy. Cái, cái lá này để ở đây héo một hai ngày xong là đá cái lá ra là dễ trắng một bãi luôn. À thế ạ? À. Vâng, chứng tỏ là dễ rất là mạnh. Ông uh, nhận xét cho thế là ở, ở đây thì cái tình hình mà héo xanh chiết rũ hay vâng, hay là vàng lá thì xoăn ngọn xoăn lá thì như không? nào? Hiện tại bây giờ là chưa có cây nào. Đấy. Cái gốc nó khỏe thế dùng phân silic lá nó dày rồi mà dưa lá dày thì nó khỏe này rồi là các bạn cứ an tâm dùng phân silic. Vâng. Đây, giờ sang bên cả bên này đi. Năm ngoái tôi làm à, cứ đúng 7 hôm tôi phun một lần thuốc bệnh ừ. để trừ sương mai với cả ừ, thán thư thế nhưng năm nay 10 hôm 12 hôm tôi mới phun một lần mà vẫn đẹp thế này vâng vâng năm nay thì cái thời tiết ờ, của năm 2021 này thì nó có ảnh hưởng nhiều đến cái dưa kim hoàng hậu không ạ năm nay thì cũng đợt vừa rồi cũng có rét muộn thành ra là cũng ảnh hưởng hơn vâng à, đáng nhẽ là là là quả còn to hơn như thế này nhưng mà bởi vì thời tiết là uh, mưa nhiều quá các bạn ạ vừa rồi là uh, tháng 2 mưa mưa xuân rất nhiều cho nên là nó cũng uh, hạn chế được cái nó cũng hạn chế cái cái sự phát triển của dưa Đấy. thưa ông là đây là cái cái cái, cái bẫy để bẫy rồi vàng nhưng mà bẫy, bẫy mấy hôm rồi không có con nào à. mấy hôm rồi không có nào <laughs> không biết là thế nào mọi năm bẫy thì nhiều lắm năm nay thì bẫy này không có bẫy tuần rồi chưa có một con nào Vâng. Con rồi không chơi con nào? Hay là dùng phân silic này là cái dây vàng nó vàng nó cứng lại không ăn được hả? <laughs> Thế nó đi. Thưa các bạn là ờ, để mà nói rằng ờ, rồi vàng sợ phân silic thì cũng hoàn toàn không đúng <laughs> nhưng mà, ờ, nhưng mà dùng cái phân này thì nó làm cho cái kết cấu cây lá lá đây các bạn này lá thân lá thì dày như thế này lá như là lá bí ngô luôn đấy lá dày lá dày thân chắc ngọn thì mập và Ờ, cây thì rất là sinh trưởng phát triển khỏe Chạm cho nên là ờ, này nó cứng lắm đau vào tay lắm dạ. à, vâng. à, lá này, thì rất này. là nhiều lông các bạn này ừ. nếu mà sờ vào đây Chạm nó rất là giáp giáp như này đau thì nói, nói chung là ruồi vàng cũng cũng hạn chế đến với những cái ruộng mà nó cây nó khỏe mạnh như này các bạn ạ đấy các bạn để ý này như cây này cây này của tôi là không có quả gốc Đó. thì lên đây các bạn này cây này là không không quả gốc đấy. thì lên trên này nó sẽ đậu được hai quả đây, quả này và một quả này đây đấy. thế nên chúng ta phải lựa chọn đấy. chỉ lấy một trong hai quả thôi các bạn ạ thì chỉ ta thấy quả nào đây trên là lên trên nó vẫn có hai quả vâng. thì chúng ta là phải tỉa bớt một quả đi ví dụ như quả này quả này nó có màu xanh thẫm hơn thì nó chắc chắn nó sẽ là nay mai nó sẽ bé hơn những cái quả nó màu chuối màu lọn chuối này à, dạ. màu lọn chuối này thì quả nó to hơn nhiều mỡ quả hơn, còn những quả này trông thì to hơn đây nhưng mà cái màu này là màu hơi sẫm sẫm rồi à. chúng ta lên tỉa đi đấy. chỉ để một quả kia thôi cái quả ngay cạnh đấy cũng tỉa luôn không ạ cái quả quả trên con con à quả trên này thì, nó, thì chị gặp vâng. đấy. Đấy, các bạn lưu ý một cái như thế sau các bạn thấy ở gốc không có mà lên trên các bạn này để cả hai quả những, những thì... quả như thế này cũng cũng vặt đi luôn hả và và lại vặt đi hết hả vặt, vào đây vặt hết vặt hết Đấy. không cái này sau tự tự tự nó quắt còn những quả nó xỉnh rồi thì mình phải đấy thôi vâng đối với cái dưa kim hoàng hậu thì ông nhận xét về cái hoa của nó mà khi dùng phân xịt thì nó như nào khi dùng phân silic thì cái hoa dưa rất mẫm, tròn. Đây. tròn dưa. Như là người hoa. ta nói là đầy nhựa sống là như thế kể cả gặp gió bắc hoặc là gặp mưa nhưng mà vẫn đậu, vẫn đẹp. Đấy. Đấy. Nó vẫn đậu đấy các bạn này. Bên dưới đậu rồi nhưng bên trên đậu rất nhiều. Và cái đấy, sau là cái này thì đều phải mới ông mới cắt đậu. Và tức là để cho các bạn thấy rằng cái tỷ lệ đậu quả đây rất là tốt. Đây mới thì... cắt đây đi này toàn trông cái này cơ mà làm vâng. gì nó chẳng to. Vâng, đây. Nó hoa rất nhiều. Đây các bạn này. Đây nhé, cái chúng ta có thể quay vào đây, chát một đợt hoa luôn. Nhiều hồng, nhiều quả. Đấy, cho nên ứng dụng cái phân này vào cái dưa chuột thì sẽ rất tốt các bạn ạ. Dưa chuột hoặc là dưa lê. Đấy, cho các bạn thấy là quanh đây nó đã đậu tới cả chục quả rồi. thế này. Đấy, gần như hoa ra hoa nào đậu quả đó. Đậu, đậu. Vâng, sau đây là chúng ta đến với phần tỉa quả. Thì thưa các bạn, như là cái cây này cây này của tôi là đã buộc quả đây rồi thì đây còn một quả nữa thì là chúng ta lên tỉa đi cắt đi đấy cắt bỏ đấy. ví dụ như cây bên này cũng thế cây bên này chúng ta đã lấy quả đây rồi đấy. quả này rồi. quả này ở cây bên này vâng thì quả đấy cây bên đấy lên phần trên này, này. thì ờ, chúng ta phải bỏ đi đây đấy. quả là quả này nữa cầm vào quả đấy đấy chúng ta cũng tỉa bỏ đi Đấy. chúng ta chỉ lấy một quả dưới này thôi vâng. thì dinh dưỡng mới tập trung vào quả dưới này thì nó mới to vâng. còn nếu các bạn để trên này thì vẫn được ăn nhưng mà quả nó nhỏ nó chỉ chỉ mấy lạng thôi cả một cân thôi thì cái giá thành bán chúng ta bán thành dưa loại Đây, thì giá quả. không được cao như quả bên này là tương đối to đây đây này như cái phần quả đây các bạn này chứng tỏ là dưa bịt bóng quả to hơn đấy quả rất đẹp như này Thưa các bạn, dưa này của tôi là phải tầm 20 ngày nữa là được thu hoạch. 20 ngày tôi nữa là ở tôi là Phạm Ngọc Phấn ở khu Hòa Đình, phường Bắc Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Bình đôi chồng. Vâng. vâng ông có... của tôi là 0977 nâng 4, nâng quả đến 434 569. Vâng. Ngày mai các bạn nào có nhu cầu ờ, mua dưa thì tôi sẵn sàng ờ, tiếp cho các bạn tận nơi vâng quả bây giờ những quả đấy là được bao nhiêu ờ, cân rồi cũng nhiều quả cũng phải một cân rồi có quả được một cân rồi đấy vâng thì nó cũng khá là to rồi các bạn ạ mà theo nhà nhà bán giống theo như là công ty giống khuyến cáo thì là mỗi một quả trung bình là một cân 7, cân 8 cân quả nhưng trong thực tế năm ngoái Điều là phải buộc lên hết này. À. phải treo lên thì vâng. nó năm ngoái chúng ta quay thực tế ở ruộng này là có những quả lên tới hai cân rưỡi có quả 3 cân các bạn ạ và khi mà chúng ta lựa quả được tốt rồi thì chúng ta không nên để quả lầm ở dưới luống mà chúng ta lên buộc lên như thế này buộc để... lên để cho nó vàng đều